chào các bạn Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu nón vành bèo xinh xắn như thế này Mình sử dụng mũi nửa kép để móc cho toàn bộ phần thân nón Và cũng có trang trí dây riêng và nơ ren cho phần thân nón của mình thêm xinh xắn hơn Để làm được mẫu này thì đơn giản ha Các bạn có thể tăng giảm size để phù hợp cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ Hoặc mình cũng có thể thay đổi màu tùy thích Thì bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết nếu không hiểu ở phần nào thì có thể để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc ha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 và để cho phần thân nón của mình nó thêm xinh xắn ở đây mình sử dụng thêm một mét ren bản ren của mình là 1,5 mm và một mét ren khoảng tầm 4 đến 4,5 mm để mình làm nơi trang trí ha thì bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết đầu tiên tạo cho mình một vòng tròn móc và kéo len qua vòng tròn ta sẽ giữ nguyên vị trí này móc lên một mũi móc xích móc vào vòng tròn ta vừa tạo một mũi móc đơn được mũi móc đơn vào cái vòng tròn này rồi tiếp tục móc thêm cho mình 8 mũi nữa kép vào vòng tròn này luôn ha tiếp tục mũi nửa kép thứ hai nè mũi nửa kép thứ ba mũi nửa kép thứ tư nửa kép thứ năm mũi nửa kép thứ sáu mũi nửa kép thứ bảy mũi nửa kép thứ tám sau khi có cho mình được 8 mũi nửa kép tính luôn mũi đơn ta có 9 mũi móc nè nắm cho mình sợi len ngắn gút lại cho cái vòng tròn của mình nhỏ lại thì lúc này cái phần thân nón của mình sẽ móc xoắn ốc ha nên mình sẽ không kết mũi mà sử dụng cho mình một đoạn len dài các bạn sẽ đưa cái đoạn len này vào chính giữa kim với lại cái mũi móc nè để mình đánh dấu đây là điểm kết thúc của vòng này và bắt đầu vòng thứ hai ha đây đưa vào trong như thế này sau đó ta sẽ di chuyển kim đến chân của mũi móc đơn á là chân móc đầu tiên của vòng thứ nhất chân của mũi móc đơn ha móc vào đó cho mình hai mũi nửa kép cùng chân móc đây vào đây ha hai mũi nửa kép nè tiếp tục mũi nửa kép thứ hai khi đã có được hai mũi nửa kép vào chân đầu tiên rồi cái sợi len thừa này nó sẽ giúp mình đánh dấu được điểm kết thúc của vòng 1 và bắt đầu vòng thứ hai ha vòng thứ nhất ta có 9 mũi tạo ra 9 chân móc cho vòng móc thứ hai thì các bạn sẽ làm tương tự cho mình 8 chân còn lại mỗi chân sẽ là hai mũi nửa kép vào cùng chân móc nó sẽ tương tự giống như chân thứ nhất ha tiếp tục này chân thứ hai móc cho mình hai mũi nửa kép cùng chân móc chân thứ ba cũng tương tự hai mũi nửa kép và làm tương tự cho mình cho đến cuối ha sau khi đã móc được đến cuối vòng rồi cứ nắm sợi len ngắn ở bên trong nè cuốc thật mạnh lại thì cái vòng tròn nhỏ đầu tiên của mình nó sẽ nhỏ lại và ôm sát vào mũi móc hơn ha vòng thứ hai mỗi chân hai mũi nửa kép thì ta sẽ có tổng cộng là 18 mũi tạo ra 18 chân móc cho vòng móc tiếp theo thì vòng móc tiếp theo các bạn đưa cho mình cái sợi len dài mà mình vừa đưa qua nè đưa cho mình xuống phía dưới để mình đánh dấu đây là điểm kết thúc vòng thứ hai và bắt đầu vòng thứ ba ha để tiếp tục vòng thứ ba thì móc cho mình theo công thức như sau các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân móc đầu tiên thì đây sẽ là chân đầu tiên ha ta có 18 chân móc nè thì chân đầu tiên móc cho mình một mũi nửa kép vào chân đầu tiên trước được mũi nửa kép vào chân đầu tiên chân thứ hai móc hai mũi nửa kép cùng chân móc như vậy là ta sẽ có được một cụm móc như thế này một nửa kép xen hai nửa kép cùng chân nè các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng ha cộng thứ hai nè một mũi nửa kép một chân sau đó là hai mũi nửa kép cùng chân móc ta sẽ có được cộng thứ hai như thế này ha móc tương tự cho mình cho đến cuối cộng thứ ba nè hai nửa kép cùng chân nè tiếp tục cộng thứ tư một nửa kép xen hai nửa kép cùng chân và móc tương tự cho mình cho đến hết sau khi đã móc cho mình được đến cuối nè mình sẽ có tổng cộng là 9 cụm móc như thế này ha một nửa kép sang hai nửa kép cùng chân nè ta tăng được 9 mũi thì tiếp tục đưa cho mình cái sợi len mà mình vừa đưa xuống các bạn đưa lên bên trên để mình đánh dấu nè tiếp tục ở vòng móc thứ tư các bạn sẽ dựa cho mình vào vòng móc thứ ba tức là vòng móc bên trên nó ha vòng móc bên trên nó có một nửa kép mỗi chân xen hai nửa kép cùng chân thì vòng tiếp theo các bạn sẽ tăng cho mình cái số mũi mỗi chân lên là một mũi thì ở đây mình có một mũi rồi nè thì vòng kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình hai mũi mỗi chân móc cho mình hai chân đầu tiên mỗi chân là một mũi nửa kép được hai mũi nửa kép vào hai chân rồi thì chân kế tiếp móc hai mũi cùng chân móc ha ta sẽ có được một cụm móc như thế này ha hai nửa kép mỗi chân xen hai nửa kép cùng chân nè các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho đến cuối vòng thì mình sẽ có nè hai nửa kép mỗi chân sau đó tiếp tục là hai nửa kép cùng chân ha ta sẽ có được cụm thứ hai nè tiếp tục cụm thứ ba hai nửa kép mỗi chân hai nửa kép cùng chân khi đã móc cho mình được đến cuối vòng móc thì vòng này mình cũng sẽ có tổng cộng là 9 cụm móc như thế này ha hai nửa kép mỗi chân xen hai nửa kép cùng chân vòng kế tiếp cũng tương tự đưa cho mình sợi len xuống dưới mình đánh dấu kết thúc vòng này và bắt đầu vòng tiếp theo vòng tiếp theo sẽ làm tương tự như vòng mình vừa móc tức là ta sẽ dựa vào hàng móc bên trên nó hàng bên trên của mình có hai nửa kép mỗi chân xen hai nửa kép cùng chân nè thì hàng kế tiếp sẽ tăng lên một mũi nửa kép mỗi chân lên là một mũi mình sẽ có ba nửa kép mỗi chân ha móc cho mình ba chân đầu tiên mỗi chân là một mũi nửa kép nè có được 3 mũi nửa kép mỗi chân rồi chân kế tiếp sẽ móc hai nửa kép cùng chân móc ta sẽ có được một cụm móc như thế này ha các bạn tiếp tục móc cho mình tương tự cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng sau đó ta sẽ móc thêm nhiều vào móc tương tự như vậy nữa khi kết thúc mỗi vòng lưu ý đưa cho mình sợi len lên xuống để đánh dấu điểm kết thúc của mỗi vòng các vòng móc kế tiếp thì cũng tương tự dựa vào hàng móc bên trên nó hàng móc bên trên nó có bao nhiêu mũi mỗi chân thì hàng kế tiếp sẽ tăng lên một mũi ha ví dụ ở đây các bạn thấy nè cái vòng thứ ba của mình có một mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân nè vòng kế tiếp là hai mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân kế tiếp nữa sẽ là 3 mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân thì tiếp tục móc hàng kế tiếp là 4 mũi mỗi chân 5 mũi mỗi chân 6 mũi vân vân ha xen kẽ là hai mũi cùng chân móc móc cho mình cho đến khi vòng tròn này nó vừa với vòng đầu mà các bạn cần móc là được số đo vòng đầu mình có để ở phần mô tả ha các bạn có thể nhấp vào phần mô tả để tham khảo vòng này mình sẽ móc là 3 mũi mỗi chân nè sau đó sẽ là hai mũi cùng chân ha sau đó móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng và thêm nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa ha sau khi đã móc cho mình thêm nhiều vòng móc thì lúc này cái vòng tròn của nó nó sẽ có được một cái độ rộng ra như thế này và để ý cho mình các cái mũi nửa kép mỗi chân nó sẽ tăng dần lên ở mỗi vòng móc nè và lúc này để tính được size mà các bạn cần móc các bạn sẽ xác định cho mình số đo vòng đầu của size mà các bạn cần móc là bao nhiêu ha thì số đo vòng đầu mình cũng có để ở phần mô tả nè có hai cách tính cái phần size này cách thứ nhất nè thì đối với cái mũ của mình khi mà mình móc nó sẽ có cái độ bo nhỏ lại tức là nó sẽ vừa ôm cong lại nè thì các bạn sẽ đặt cho mình cái phần thân nón này ngửa lên trên đây nó sẽ có cái độ bo như thế này thì đặt ngửa lên trên ha do chất len của mình nó có độ co giãn các bạn sẽ đặt ngửa lên trên như thế này để bình thường thôi ha sau đó ta sẽ sử dụng thước dây các bạn sẽ đo cho mình đường kính tức là cái đường nằm chính giữa của cái vòng tròn này nè được bao nhiêu cm thì các bạn sẽ lấy cái số đo này nhân cho 3,14 thì mình sẽ có được cái kích thước vòng tròn mà mình đang có được là bao nhiêu ha nhưng mà đối với cái cách tính này nó sẽ không có được chính xác lắm cách tính thứ hai nè các bạn sẽ đếm cho mình tổng số mũi móc của cái vòng cuối cùng mà mình có được là bao nhiêu mũi ha thì ví dụ ở đây của mình nè mình móc là 10 hàng móc tăng mũi thì ta sẽ có tổng cộng là 90 mũi móc cho cái vòng tròn cuối cùng này thì các bạn tiếp tục sử dụng thước dây ta sẽ lấy một cm của thước dây các bạn sẽ đo vào mũi móc đây khi đo như thế này ha do cái chất len của mình nó có cái độ co giãn nên các bạn sẽ canh chỉnh cho mình cái mũi móc làm sao cho nó vừa vặn là được sau đó mình sẽ lấy 1 cm đo vào mũi móc lúc này của mình 1 cm nó sẽ bằng hai mũi móc ha có nhiều trường hợp móc giật tay lỏng tay thì một cm ví dụ ở đây mình muốn móc vòng đầu 46 cm 75 mũi móc thì các bạn sẽ lấy cho mình mũi móc ha đây một mũi thì móc. khi đã có được kích thước 1 cm các bạn sẽ tiến hành lấy cho mình cái số đo vòng đầu của size mà các bạn cần móc nhân cho số mũi móc của 1 cm ví dụ như ở đây cái size của mình cần móc là 46 cm mình sẽ lấy 46 nhân cho hai mũi này thì mình sẽ ra tổng cộng là 92 mũi móc và lúc này cái vòng tròn cuối cùng mà mình đạt được chỉ có 90 mũi móc thôi nè các bạn sẽ tiến hành thêm cho mình hai mũi móc ở cái vòng móc tiếp theo thì cách thêm nó cũng tương tự như các vòng móc ở bên trên ha móc cho mình hai cụm đầu tiên của vòng móc này tăng mũi thì lúc này mình sẽ có nè 9 mũi mỗi chân có được 9 mũi mỗi chân rồi thì chân kế tiếp sẽ là hai mũi cùng chân ha như vậy là ta đã tăng được một mũi rồi nè mình có 91 mũi móc rồi tiếp tục móc cụm thứ hai tăng mũi 9 mũi mỗi chân nè mũi thứ hai nè mũi thứ ba mũi thứ tư mũi nửa kép thứ năm nửa kép thứ sáu mũi nửa kép thứ bảy nửa kép thứ 8 nửa kép thứ 9 được 9 mũi mỗi chân rồi chân kế tiếp sẽ là hai mũi cùng chân ha ta sẽ có điểm tăng thứ hai tức là cái vòng tròn của mình lúc này khi tính đến cái điểm mà mình tăng đây nè nó sẽ có tổng cộng là 92 mũi móc thì 92 mũi móc này nó đã đạt được cái kích thước 46 cm cho vòng đầu rồi thì các chân còn lại mình sẽ không cần tăng mũi nữa ha cứ móc cho mình mỗi chân là một mũi nửa kép thông thường nếu như tăng mũi thì cái điểm này sẽ là cái chân móc ta móc hai mũi nửa kép nè nhưng mà lúc này các bạn không cần tăng nữa mình sẽ móc một mũi nửa kép sau đó lần lượt móc cho các chân móc còn lại ha tương tự cho mình cho đến cuối vòng sau khi các bạn đã móc cho mình được đến cuối vòng tiếp tục đưa sợi lên lên phía trên thì kết thúc cái vòng này tổng số mũi móc của vòng cuối cùng này nó đã đạt được 92 mũi móc là cái số đo cho 46 cm rồi thì các vòng móc kế tiếp mình sẽ không cần phải tăng mũi nữa cứ móc cho mình mỗi chân làm một mũi nửa kép vào mỗi chân móc các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng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 mỗi chân cứ móc cho mình một mũi nửa kép nè tương tự cho đến cuối vòng và thêm nhiều vòng móc nữa ha sau khi đã móc cho mình thêm nhiều vòng móc không tăng mũi nè lúc này chiều cao từ đỉnh nón đến cái phần mà mình thêm nó đã bằng đến phần tay rồi đây là cái điểm mà mình đánh dấu mũi móc nè thì bây giờ mình sẽ tạo cái phần vành nón cho nó có cái độ bèo ha cũng đưa cho mình sợi len lên trên để đánh dấu nè để tạo cho cái phần vành nón nó có cái độ bèo thì vòng đầu tiên cho tất cả các size các bạn đều móc cho mình theo công thức như sau ha chân đầu tiên sẽ móc một mũi nửa kép được mũi nửa kép chân đầu tiên chân thứ hai móc hai mũi nửa kép cùng chân móc như vậy là mình sẽ có được cái cụm đầu tiên như thế này ha và các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng một nửa kép xen kẽ hai nửa kép cùng chân móc ta có cụm thứ hai nè tương tự cho mình cho đến hết ha sau khi đã móc cho mình được đến cuối vòng rồi tiếp tục đưa sợi len xuống dưới để mình đánh dấu nè khi ta có một hàng móc tăng mũi rồi một hàng kế tiếp các bạn sẽ không tăng mũi cho mình tức ta sẽ móc đều mỗi chân là một mũi nửa kép và mình không tăng mũi ha móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cái chân móc cuối cùng của vòng sau khi móc một hàng đều không tăng mũi cho đến cuối vòng rồi nè phần vành nón của mình nó sẽ có cái độ xòe rộng ra như thế này tiếp tục đưa sợi len xuống dưới đánh dấu điểm kết thúc hàng móc thứ ba của phần vành nón mình sẽ tăng mũi ha thì cách tăng mũi các bạn sẽ dựa cho mình tương tự giống như cái phần đỉnh nón nè ở cái hàng móc tăng mũi đầu tiên của phần vành nón ta có một nửa kép mũi chân xen hai nửa kép cùng chân thì hàng kế tiếp tăng các bạn sẽ móc cho mình hai nửa kép mũi chân ha xen hai nửa kép cùng chân nè đây tăng một mũi nữa kép mỗi chân lên thì lúc này các bạn sẽ móc cho mình hai chân đầu tiên mỗi chân là một mũi nửa kép được hai nửa kép mỗi chân rồi chân kế tiếp sẽ là hai nửa kép cùng chân ha ta có được một cụm móc như thế này các bạn cũng tương tự móc cơ mình cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng ta có hai nửa kép mỗi chân sau đó là hai nửa kép cùng chân khi hoàn tất được hàng tăng mũi thứ hai của phần vành nón nè thì lúc này để ý cho mình ở cái phần vành nón nó sẽ có cái độ cong đây cong tạo lượng sóng như thế này ha thì kết thúc cái hàng tăng mũi này hàng kế tiếp các bạn cũng đưa cho mình sợi len lên trên sau đó mình sẽ móc hai hàng móc không tăng mũi thay vì là một hàng giống như hàng bên trên thì các bạn sẽ tăng cho mình thêm một hàng nữa tức là mình sẽ có hai hàng không tăng mũi ha các bạn cứ móc cho mình mỗi chân là một mũi nửa kép mình cứ móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng sau đó sẽ tăng thêm cho mình một hàng móc như vậy nữa nha tức mình sẽ có hai hàng không tăng mũi khi kết thúc được hai hàng móc không tăng mũi nói nhiều hơn hàng móc không tăng mũi bên trên một hàng nè thì tiếp tục hàng kế tiếp các bạn sẽ tiến hành tăng mũi cho mình ha thì đây sẽ là hàng tăng mũi thứ ba của cái phần vành nón cách tăng mũi thì cũng tương tự dựa vào hàng tăng gần nhất hàng tăng gần nhất của mình là hai mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân thì hàng này mình sẽ tăng là 3 mũi mỗi chân sau đó là hai mũi cùng chân móc ha ta sẽ có được cụm móc như thế này các bạn cũng móc tương tự cho mình cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng kết thúc hàng tăng này sẽ móc cho mình ba hàng móc đều không tăng ha tức là cái số vòng móc mà mình móc đều không tăng mũi nè nó cũng tăng dần lên một hàng móc sau khi mình đã móc một hàng tăng mũi rồi ha thì các bạn sẽ móc tương tự cho đến khi mình đạt được cái độ rộng của phần vành thì đối với mẫu này mình đã tăng lên được tổng cộng là 8 hàng móc cho cái phần vành nón một hàng tăng một hàng không tăng một hàng tăng sau đó là hai hàng không tăng tiếp tục một hàng tăng vân vân ha lúc này cái phần vành của mình nó sẽ tạo ra được một cái độ bèo nè để kết thúc cái phần vành thì ở cái chân móc cuối cùng của cái hàng này nè các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn vào chân cuối cùng sau đó ta sẽ bỏ qua chân đầu tiên của vòng móc kế tiếp và mình móc vào cái chân móc thứ hai một mũi dời kéo và cắt len ta dùng kim móc đâm kim từ dưới lên trên vào cái chân móc mình vừa móc buổi giờ đó sau đó kéo sợi lên thừa ra phía sau kéo căng sợi lên thừa nè thì cái hàng móc của mình nó sẽ hoàn tất như thế này ha tiến hành giấu cho mình sợi len thừa ra phía sau và khi đã hoàn tất được phần thân nón rồi nè ở cái sợi ren 1,5 cm các bạn sẽ xỏ cho mình vào một bên hông của nón sau đó tiếp tục kéo qua và xỏ bên hông thứ hai để mình tạo cái sợi dây mình cột lại nè đây ha trang trí cho phần thân nón luôn còn đối với bản ren 4 cm các bạn sẽ tạo cho mình một cái nơ như thế này để mình trang trí cho phần thân nón thêm xinh xắn hơn mẫu này thì các bạn cũng có thể tăng giảm size phù hợp cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ và có thể tăng cái vành cho phần vành của mình nó rộng ra hơn ha các bạn cũng có thể đổi màu hoặc trang trí những họa tiết khác cho phần thân nón của mình thêm xinh xắn hơn chúc các bạn thành công